Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất Liên Hiệp, Đức Trọng, diện tích 8.663 m2 có 5.600 m2 xây dựng, mặt tiền 50 m, sổ riêng xây dựng, hướng đông bắc, đường xe hơi, cách cao tốc Liên Khương Brand 2,5 km, cách trục chính quốc lộ 27 khoảng 400 m. Khu dân cư đông đúc, đầy đủ tiện ích, đất bằng phẳng thích hợp đầu tư kinh doanh. Giá 6 triệu đồng một mét vuông, đất đống đa phường 3, diện tích 1.820 m2, thực tế 2.152 m2, sổ riêng nông nghiệp, hướng Tây Nam, đường xe máy, xe hơi cách đất 100m, hiện trạng trên đất có 3 nhà cấp 4, cách trung tâm 3,5 km, view cao thoáng, phía sau là cáp treo, xung quanh nhiều khu du lịch, homestay, giá 32 tỷ đồng. Nhà may Hắc Đế phường 6, diện tích 50m2, mua bán vi bằng, có xác nhận nhà ở. Hướng Nam, đường xe hơi, kết cấu, một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, một nhà vệ sinh, cách Hồ Xuân Hương 1,5 km, gần chợ, trường học, bệnh viện, công an, cây xăng. Giá 2,3 tỷ đồng. Nhà Hồ Xuân Hương phường 9, diện tích 65 m2, sổ chung nông nghiệp mua bán vi bằng, hướng đông, đường hẻm xe hơi nhỏ, kết cấu một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, sân để xe rộng, cách hồ than thở 250 m, gần chợ, trường học, khu dân cư yên tĩnh. Giá 2,75 tỷ đồng. Đất Phước Thành phường 7